tay nhìn nhau đắng tay chỉ nhớ đến kỷ niệm xưa đầy những cơn bão tình nhớ ngày xa em mây trời buồn hiu đã mất đi thì vẫn giữ em trong làn thu quang tôi có người yêu chết trần đêm qua tôi có người yêu nằm trên cong queo chết cạnh gấp câu chết bao lòng đèo chết một mình mình không may ngáo tôi có người yêu chết trần a sao tôi có người yêu vừa chết đêm qua chết thật tình cờ chết chẳng hẹn hò không một lời nằm chết trong mắt trăng từ lâu đưa em về là biết xa chung suối đông từng bàn chân em qua là hát từ bàn tay thơm to là cô cũng như đời người mãi ấy hằng ngày vui không em nơi em về trời xanh không mang các bạn nghe mình có thể mơ đơn tiếng nói đầu bên nhau giữ thư dăm lá rồi mình yêu nhau đôi môi ấm nóng bỏng tình sâu hứa hẹn dài lâu cớ sao em lời đầu mùi nhớ không em nhớ không em ba năm trời nhớ người chẳng vui chẳng quên nên tình càng nhớ em quên tôi nhớ suốt đời ba năm trời hòa nát tim tôi mày là ghê ngày yêu nhau năm tuổi quên sao được sao em vẫn nói yêu anh tâm chỉ mình anh thôi cho em tất cả đời rơi em yêu hơn nát cuộc đời này những lời đầu môi nhớ không em nhớ không em ba năm rồi nhớ người chẳng bao nhiêu đêm để mình đi ngỡ cơn mê giấc vẫn nhạc màu tươi sắc chẳng còn tươi sóng buồn vui trên bên môi em về chắc chỉ mình tôi sóng đông xuôi chết em đơn môi đưa em về chắc chỉ mình chết đơn côi đưa anh về chắc, chắc chỉ mình thôi hay quá yeah. quá tuyệt vời rồi có hôm nào máy bay Em nghe sâu vương mắt Và là chỉ ngoài sông mang cho em một chút buồn vì ta như sông lanh lanh môi em cho ta một chút ngọt dù là phút ấy chưa quen rồi chào em về giữa phố xa thanh thang đi chơi tango cha cha cha này nữa nhiều lúc nó khó nghe cha cha cha mời mời đọc hả ừ Ôi, slow. Mà năng đích là sao vậy? Mày chơi luôn, mày, mày ngon luôn. Ôi, slow là sao? Mẹ mày, đi đâu đâu, nó nào nó mẹ nó đào rồi độ mai nó đào rồi nó kém luôn à. em ơi em ơi em đâu rồi à, bây giờ dạ. bao quân đội mà lòng thì chưa hề yêu ai